Xin chào mừng các bạn đã đến với bản tin ngày mới của Tops Market. Theo thông tin mới nhất chúng tôi có được, hiện tại các sản phẩm đa dạng từ thịt cá tươi sống đến rau củ quả tươi xanh với nhiều ưu đãi hấp dẫn đã có mặt tại các cửa hàng Tops Market. Ngoài ra, Tops Market sắp diễn ra một sự kiện vô cùng đặc biệt trong thời gian tới. Đó là vào ngày 7 tháng 10 năm 2021 sắp tới, tiếp nối việc chuyển đổi của ba cửa hàng Tops Market tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh loạt 4 siêu thị Bixi tại Hà Nội cũng sẽ được hoàn tất chuyển đổi thành thương hiệu Tops Market. Việc về chung một nhà nhằm đa dạng thêm các loại hàng hóa, tập trung vào sản phẩm tươi sống, sản phẩm nhập khẩu và cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của Tops Market ở khắp mọi nơi. Nghe đến đây, chắc hẳn các bạn đang hồi hộp chờ đợi sự thay đổi này rồi có phải không? Hãy theo dõi fanpage Tops Market mỗi ngày để cập nhật những tin tức mới nhất nha!